Mọi việc đến khá bất ngờ, không hề báo trước khiến con giáp này không khỏi bối rối. May mà trong tuần này những chú chuột có thiên đức chiếu mệnh, dù hung vận rất nhiều nhưng ít nhất trong lòng vẫn giữ được những suy nghĩ tích cực và đó là chỗ dựa để bạn tiếp tục tiến lên. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, bản mệnh sớm tìm lại được động lực làm việc cho mình và không ngừng cố gắng, nỗ lực vì mục tiêu đã đặt ra. Về chuyện tình cảm, tin không vui là bạn sẽ vấp phải những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm với người ấy khi đôi bên chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Cả hai có thể sẽ nảy sinh tranh cãi nên mâu thuẫn nối tiếp nhau. Hãy ngồi lại nói chuyện rõ ràng để giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại từ lâu trước khi mọi thứ dạn nứt nhé. 2. Tử vi tuổi Sửu. Hung cát đan xen trong tử vi tuần này của người tuổi Sửu, tinh thần làm việc uể oải dễ khiến con giáp này gây ra những sai sót không đáng có. Trong tuần còn có sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh nhắc nhở bản mệnh nên cẩn trọng khi xuất hành đi xa. Trước khi đi nên kiểm tra xe cộ, chú ý giữ an toàn khi tham gia giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia kẻo vướng họa từ trên trời rơi xuống. Điểm sáng của những chú trâu trong tuần này chủ yếu nằm ở vấn đề tiền bạc khi đường tài lộc khởi sắc. Ngay từ đầu tuần đã có chính tài trợ mệnh giúp cho con giáp này có nguồn thu ổn định, không phải quá lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc. Bản mệnh lại biết vun vén chi tiêu, dù có nhiều tiền trong tay nhưng cũng không vì thế mà chi tiêu hoang phí, quá đà nên luôn giữ được nguồn tài chính rất ổn định. Có điều, chuyện tình cảm của tuổi Sửu trong quãng thời gian này có nhiều trục trặc không ai ngờ tới. Đôi lứa đang tính tới những bước xa hơn trong mối quan hệ của mình, nhưng cũng chính vì thế mà đặt nhiều hy vọng lên đối phương, dẫn đến những mâu thuẫn, thất vọng, tình cảm dễ nhạt phai. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần có thể thở phào nhẹ nhõm trong tuần này khi cát vận khá lớn, bớt đi được nhiều nỗi lo toan. Giữa tuần nhờ có thiên ấn mà sự lanh lợi, sắc bén của những chú hổ được phát huy trọn vẹn giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả, mà không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, sau đó là hung tinh thiên quan theo sát dễ kéo họa tiểu nhân quấy phá nên bản mệnh cũng cần đề phòng, tránh để xảy ra sai sót kẻo kẻ xấu lợi dụng. Thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn tránh được sự công kích cũng như những rắc rối không đáng có từ kẻ ghen ghét, đố kỵ, Vận trình tài lộc trong tuần nhiều lúc thăng trầm, lúc thì tiền bạc dùng rỉnh, khi lại chẳng có tiền tiêu. Về cơ bản thì hung thần kiếp tài cản trở ngay từ đầu tuần đầy con giáp này, đến những quyết định liều lĩnh và mù quáng nên có thể sẽ vung tiền vào nơi không cần thiết, cuối cùng tiền mất tật mang. Cũng may là chuyện tình cảm của mệnh chủ khá bình ổn trong tuần này, Cả bạn và người ấy đều hiểu cho những vất vả mà đối phương phải đối mặt nên luôn thông cảm cho nhau, cũng như luôn ở bên cạnh động viên tinh thần để cùng nhau cố gắng cho tương lai tốt đẹp hơn. 4. Tử vi tuổi Mão Cát vận nhìn hơn hung vận trong tuần này báo hiệu rằng tuần 40 này người tuổi Mão sẽ đạt được nhiều mục tiêu mình đề ra. Đường tình duyên có đào hòa khoe sắc, người độc thân đã vượt qua được bóng ma trong quá khứ, chịu buông bỏ những thứ đã qua để nắm giữ hạnh phúc trước mặt cũng là trong tương lai. Có lẽ cũng vì quá mải mê với chuyện tình cảm, mà có những thời điểm những chú mèo thiếu tập trung trong công việc nên mắc phải không ít sai lầm, uy tín cũng theo đó mà giảm sút. Cũng may có thiên ấn cát thần ở bên trợ vận, song phải từ giữa tuần trở đi thì con giáp này mới có thể thay đổi cục diện bằng chính năng lực của mình. Tuy nhiên, hùng tinh đại hào xuất hiện mang tới họa phá tài, đây là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân đang tới. Bản mệnh cần thận trọng với những quyết định đầu tư kinh doanh, chớ nghe lời ngon ngọt của kẻ xấu bụng, Vui tay làm theo mà không suy xét trước sau, đừng vì tham lam phút chốc mà mất tiền oan. Rắc rối lần này cũng ẩn chứa một số cơ hội nếu con giáp tuổi mão có thể sáng suốt nhìn ra. Thông qua biến cố lần này bạn có thể nhận ra ai là bạn bè chân thành, ai lợi dụng mình vì kinh tế từ đó tránh xa những mối quan hệ độc hại, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn trong tuần này có thể phải trải qua nhiều biến động khi mà hung vận quá lớn, lấn át cát vận, Càng về cuối tuần vận trình của bạn càng kém sắc, lại thêm tỷ kiên gây ra không ít cản trở trong mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè của con giáp này khiến hiệu suất công việc giảm sút nghiêm trọng. Do đó nếu có công việc quan trọng nên ưu tiên tiến hành ngay từ đầu tuần. Tốt nhất bạn nên tập trung tinh thần cao độ vào công việc của mình, không lo chuyện bao đồng hay những việc ngoài luồng. Dù có vô tình bị vướng vào bất cứ mâu thuẫn nội bộ nào cũng hay giữ quan điểm trung lập, Dĩ hòa vi quý, chứa chọn phe chọn cánh kèo sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của chính bạn. Tiểu hao hung tinh đe dọa không nhỏ đến túi tiền của những chú rồng. Dù đầu tuần tài chính có phần dư giả và may mắn hơn nhưng cũng bởi bạn quá chủ quan, tiêu xài không có kế hoạch nên tài lộc cứ thế thất thoát không lời báo trước. Đến khi bạn nhìn lại thì cũng đã đánh mất kha khá tiền bạc vào những mục đích vô bổ rồi. Đường tình duyên không được thuận lợi cho lắm, Tiền bạc xa sút ảnh hưởng tới tâm trạng khiến cho tuổi thìn không còn tâm trí tìm kiếm tình yêu. Con giáp này có thể sẽ mắc phải nhiều sai lầm, khiến cho cuộc tình tưởng sẽ bắt đầu nhưng cuối cùng lại kết thúc trong thầm lặng. 6. Tử vi tuổi tỵ Vận trình tuần này của người tuổi tỵ không được sáng sủa cho lắm khi bạn có thể gặp phải một số rắc rối trong công việc. Ngũ quỷ án ngữ ngăn cản những cơ hội phát triển của những chú rắn, khiến bạn lâm vào những tình huống trái ngang, khó bề giải quyết trong một sớm một chiều. Tất cả cũng bởi có kẻ tiểu nhân quấy phá, thị phi bù vây. Con giáp này cần phải vững lòng, quyết đoán hơn và kiên trì theo đuổi những gì mình mong muốn. Đây là lúc mà bản mệnh cần thể hiện bản lĩnh của chính mình. May mắn là tỷ kiến sẽ trợ giúp cho bản mệnh thêm tự tin vào chính bản thân mình, không dễ dàng lung lay trước những sóng gió trước mắt. Đầu tuần là thời điểm thực thần độ mệnh, nếu nhanh tay nắm bắt được cơ hội này thì bạn có thể nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn về tay. Xong tiền kiếm được phải chi tiêu thận trọng, đừng tùy tiện thích gì là mua nấy, không thì tiền có cả núi cũng hết rất nhanh. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không được tươi sáng cho lắm. Không có nhiều tiến triển trong mối quan hệ của hai bạn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và đều đều, dường như cả hai giống một đôi bạn thân hơn là đôi tình nhân. 7. Tử vi tuổi ngọ Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cảnh báo về những vận hạn mà người tuổi ngọ có thể gặp phải trong tuần 40 này. Có thể nói, đây không phải là khoảng thời gian may mắn của bản mệnh, nhất là khi công việc dễ đổ bể vì nhiều lý do, cả khách quan, cả chủ quan, tuy nhiên bản mệnh cần phải nhìn nhận lỗi lầm từ phía mình nhiều hơn. Con giáp này có nhiều khoảng thời gian lơ là công việc, hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ, cũng bởi để cho cảm xúc lấn át lý trí và đánh mất phong độ thường có của mình khi có sự xuất hiện của thương quan. Chính vì thế, con giáp này có thể khiến cho cấp trên không hài lòng với biểu hiện của bạn và đưa ra lời khiển trách. Thái âm quý nhân ở bên giúp đỡ nên bớt phần nào khó khăn. Quý nhân này thường là nữ và cũng có lợi cho nữ mệnh tuổi ngọ hơn là nam mệnh. Hơn nữa các tinh này còn mang đến nhiều may mắn cho chuyện tình cảm của bản mệnh. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Vợ chồng đồng lòng hiệp ý, giải quyết được những vấn đề bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Tài vận trong tuần khá bất ổn. Tiến mới vào cửa trước đã trực ra ngay cửa sau rồi. Thực thần cho thấy bản mệnh có cơ hội làm ăn khá tốt, nhưng kiếp tài lại khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng nếu con giáp này vẫn giữ thói quen chi tiêu vùng tay quá chán của mình. 8. Tử vi tuổi mùi Dịch mã động tinh xuất hiện trong tử vi tuần này của người tuổi mùi báo hiệu bản mệnh sẽ phải khá vất vả và nỗ lực gấp bội mới mong đạt được mục tiêu mình đã đề ra chứ không có chuyện ngồi mắt ăn bát vàng đâu. Để tránh sai sót, tuần này dù làm gì bạn cũng không được vội vàng. Trong mọi việc đòi hỏi bạn cần phải tinh tế, khéo léo hơn trong giao tiếp, trong tuần nếu có việc quan trọng cần làm thì bản mệnh tốt nhất nên tiến hành vào khoảng đầu tuần và cuối tuần, tránh làm vào giữa tuần, khả năng thành công không cao. Cuối tuần có chính Ấn Độ mệnh, tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao. Tài lộc vượng, nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay từ đầu tuần. Khi đó chính tài cùng thiên tài hợp lực sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con giáp này đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn, Tình duyên không có nhiều biến động. Thời tiết mùa thu khiến người độc thân khao khát tìm được một người bầu bạn bên cạnh nhưng dường như mọi chuyện khó hơn bạn tưởng rất nhiều. Có lẽ bản mệnh cần phải chủ động hơn nữa, đừng ngồi không một chỗ chờ tình yêu ập tới với mình. 9. Tử vi tuổi thân Tuần mới của con giáp tuổi thân đã khởi sắc hơn trước rất nhiều, những chăn trở suốt thời gian qua cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa khiến bạn rất nhẹ nhõm. Nhất là đường công danh sự nghiệp khá thuận lợi nhờ được Thái Dương Cát Tinh trợ vận. Những chú khỉ hiểu rất rõ thế mạnh của mình ở đâu, không để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bản mệnh hãy tự tin phát huy năng lực của mình, đừng e ngại mình chưa có kinh nghiệm hay chưa có thành tích, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tuy nhiên, thiên quan vẫn đang rình rập, những ưu thế mà con giáp này đạt được có thể khiến cho kẻ tiểu nhân đỏ mắt ganh tị. Bản mệnh cần đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, đừng để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Trong tuần mới này, bạn cũng có thể sẽ gặp những chuyện vui bất ngờ về tình cảm. Người có đôi cuối cùng cũng nhanh chóng giải quyết được mâu thuẫn, tìm về lại bên nhau, những tháng ngày xa cách chỉ càng khiến cả hai thêm trân trọng đối phương và quý trọng mối quan hệ này. Người độc thân chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn để tìm được người sánh đôi. 10. Tử vi tuổi dậu Những chuyện may mắn trong chuyện tình cảm sẽ đến nhiều hơn với người tuổi dậu trong tuần này. Tử vi tuần mới cho thấy con giáp này dù còn độc thân thì cũng đừng quá buồn, bởi sẽ đến lúc mà tình yêu gõ cửa. Đừng quên luôn giữ cho mình một ngoại hình thật tươm tất nhé, tình yêu đến lúc nào chẳng báo trước đâu. Tuy nhiên, Thái Tuế hung tinh cũng cảnh báo về những mối nguy cơ mà con giáp này có thể gặp phải trong tuần. Xui xẻo không đến thì thôi, một khi đến là ập đến lũ lượt khiến bạn không kịp trở tay. Đầu tuần bản mệnh được các thần chính quan trợ vận nên mọi sự suôn sẻ dễ dàng, Song tiểu nhân thiên quan trực chờ, có thể khiến cho con giáp này chịu nhiều nỗi oan mà chẳng biết tỏ bày với ai. Đừng quá lo lắng, bản lĩnh sẵn có sẽ giúp bạn vượt qua được khó khăn này sớm thôi. Vận trình tài lộc nhờ có thiên tài nên con giáp này có thể sẽ nhận được khá nhiều cơ hội để phát tài phát lộc trong tuần này, đặc biệt là khoảng thời gian giữa tuần. Bản mệnh chớ nên bỏ lỡ thời điểm này trong tuần, nhất là những người làm kinh doanh càng nên cố gắng để chuyện làm ăn phát triển tốt đẹp hơn. 11. Tử vi tuổi Tuất trong tuần có bách Việt đào hoa trợ mệnh là tín hiệu tốt cho chuyện tình yêu đôi lứa, người độc thân cũng sẽ có nhiều cơ hội thoát đẻ. song những tưởng chuyện tình cảm của con giáp này sẽ vô cùng suôn sẻ nhưng chuyện chẳng ai ngờ được. Cũng bởi đào hoa vượng hóa đào hoa dữ, con giáp này có thể sẽ cần phải bình tĩnh hơn, đừng nên để cảm xúc lấn át lý trí. Nhất là những người đã có gia đình càng cần phải tỉnh táo để không xa vào cám dỗ mà tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình mình. Chẳng những vậy, trong tuần này tài lộc của tuổi tuất khá tốt, cơ hội kiếm tiền nhiều, cả về nghề chính và nghề phụ đều có những hướng phát triển mới. Thực thần đảm bảo cho con giáp này tài lộc dồi dào, tuy nhiên về cuối tuần vẫn có thể bị hao tài một chút, nên lưu ý để không chi tiêu hoang phí. Đường công danh sự nghiệp không có điều gì đáng lo ngại. Phong độ ổn định giúp bạn bình tĩnh đối mặt với những rắc rối bất ngờ và nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hợp lý. Nhờ vậy mà con giáp này đạt được sự tin tưởng rất lớn trong tập thể. Đây là thành quả sau rất nhiều nỗ lực của bản mệnh, hãy cố gắng duy trì điều này nhé. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi trong tuần này có hung vận nhìn hơn cát vận báo hiệu vận trình của bản mệnh khó bề suôn sẻ như mong muốn. Đôi lúc bạn cảm thấy bế tắc, hoang mang không biết nên làm gì, không biết nên lựa chọn ra sao. Nếu cần, bạn có thể chia sẻ và nhờ sự trợ giúp từ những người trong gia đình hoặc người thân thiết người bạn có thể tin tưởng. Người này sẽ cho bạn lời khuyên đáng giá để bạn có thể tìm ra hướng đi thích hợp đấy. Thiên cầu hung tinh xuất hiện trong tuần này, nhắc nhở người tuổi hợi rằng đây không phải là thời điểm phù hợp để bạn theo đuổi tham vọng của bản thân. Đôi lúc, bản mệnh cần học cách từ bỏ và chấp nhận những thiếu sót của chính mình. Khi làm được điều đó, bạn sẽ biết bản thân cần bổ sung điều gì để trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá trục trặc, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều.